Sao mày lại bỏ nhà đi đúng không? Bố mày đi để bố mày khẳng định cho mày biết này Bố mày không bao giờ bố mày phải ăn bám với loại người như mày luôn Này, tao tuyên bố cho mày biết nhá Hôm nay mày bước chân ra khỏi đây một bước Mày đưa học quay trở về nghe chưa? Tao ấy gạch tên mày khỏi sổ đó luôn Mày gạch tên tao khỏi sổ đó, mày gạch khổ bố mày cay. Bông bông bang bang Nhà mình thì ăn cơm vàng Bình dài mà ăn thêm cháo hoa Thì cơm hầm của nhà người ta Bông bông bang bang Nhà mình còn không có cơm Mà chị lại đi cho cá ăn Giỏi lắm cái con danh này Tự nhiên Ôi giời ơi 比泪水咸。 phóng vật này nè phóng mà tao mà <laughs> thăm đi đâu đấy thăm đi đâu đấy đi chặt cây lo nhà quan điểm thầy thì à, mừng tuổi là không nên mừng tuổi quá nhiều tiền lý do đó là gì ạ à? à gọi là chỉ là mừng tuổi thôi Nhà nhà hạnh phúc đón xuân vừa sang đang thêm bao điều bình an chúc nhau không phiền lo gia đình luôn ấm no chúc nhau nhiều điều may trái tim yêu thật nồng say vui sung vầy đón tết này today, tell me honestly, bao tiền quảng mày gì bao tiền quảng mày à, gì bao tiền quảng mày hai mươi một quả anh ạ rẻ thế rẻ rẻ hơn em hả rẻ hơn à thế thì anh mua